nhưng mà lần này đây là một cái trải nghiệm và phải nói rằng là một cái chuyến đi rất luxury ok nó nói chung là nó có nhiều cái anh, anh chị nó, nó, nó có nhiều cái vui lắm luxury mới quan trọng nhất là cái luxury cái trách nhiệm anh chị trong tâm thái và cái trách nhiệm đấy trong tâm thái trong gọi là trong mỗi giờ trách nhiệm trong mỗi gọi là anh em đã chiến đấu công hiến cuộc sống gọi là qua quan tài thị trường Việt Nam và tại sao đó cái, đây là cái nào không thể chúng tôi và phần kế tiếp này tôi nghĩ rằng là nên dành nên dành cái thời gian nhiều hơn để cho người thuyền trưởng của chúng ta đó chính là anh Minh Vũ được chưa và đây là một cái người mà bản thân tôi thì thông thường á uh, là cái người lead không ạ dẫn dẫn cái cái, ờ, cái nhóm là chính của mình yeah, ít khi gọi là đứng số 2 lắm nhưng mà với một nhân vật này thì tôi uh, sẵn sàng đứng ở số 2 số 2 để có thể gọi là cùng đồng hành và uh, chinh phục những cái nấc thang mà trước đây tôi chưa thể chinh phục được và khi đồng hành cùng với anh bản thân tôi lại cảm thấy rằng là nó nó tự tin hơn nhiều nó có nhiều cái năng lượng hơn nhiều nó có nhiều cái may mắn hơn nhiều được không ạ và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày và chia sẻ những cái cảm nhận cũng như là chiến lược uh, và hậu sự kiện của Dubai một tràng vỗ tay thật lớn bằng số 6 dành cho anh uh, Minh Vũ Hello ok bắt tiến ok à hello xin chào tất cả các anh chị và các bạn à, lần đầu tiên cho minh vũ à, à, xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em à, thành viên của à, rau quanh à, cộng đồng của mai rau quanh à, một lời chúc sức khỏe chúc các anh chị em à, thật nhiều niềm vui à, và hy vọng rằng là luôn khỏe để à, để có thể rằng là vượt qua cái cơn đại dịch này và các chị em hồi nãy giờ các chị em cũng đã nghe Phan Anh đã chia sẻ rằng là để đi được một cái chuyến sự kiện như thế này thì nó cũng không phải dễ các chị à, không có dễ nói chung là cũng rất là may mắn khi đã được bay về tại vì chuyến bay là trong à, một tháng họ chỉ có một chuyến bay về thôi các anh chị và các anh chị biết hoặc là chuyến bay về cái thì vừa về ngày hôm nay một cái ngày hôm sau có một chuyến nữa thôi là một chuyến phục thêm à, nhưng mà người ta phải ở lại là vì lý do là cơn sốt ra một cái loại virus mới biến thể mới các chị em bữa giờ cũng đã nghe rồi đúng không nên rằng là tất cả chúng ta cùng nhau à, à, cố gắng làm sao thì, à, vượt qua được cái à, cái cơn đại dịch này một cách là tốt nhất thì bây giờ cũng muốn chia sẻ các anh chị một xíu về uh, rau quanh uh, trong cái sự kiện ở Dubai thứ nhất đó, thì uh, đây là lần đầu tiên hệ thống mai rau quanh uh, đã đến được uh, uh, Dubai đã đến được với uh, công ty đã đến được với người giới thiệu cô Vũ à, có nghĩa là các chị em hình dung mình này à, Vũ làm rau quanh đó là thông qua internet thông qua mạng internet thông qua Facebook thông qua WhatsApp thông qua Telegram thông qua các cái cái cái cái, cái, cái kênh online và người kích trên của Vũ thì là ở Thụy Điển anh chị dung ạ và phải mất 2 năm phải mất 2 năm làm rau quanh bây giờ cũng mới gặp được uh, người tuyết trên của Vũ để các chị em hình dung rằng là cái điều đó ờ, các anh chị em nghĩ như thế nào các chị em có thể gặp cái trên của các anh chị các chị em có thể gặp cái, ờ, cái người giới thiệu trực tiếp của các anh chị khi các anh chị em làm đầu anh có thể là mỗi ngày cũng có thể rằng là vài ba ngày cũng có thể một tuần hay vài tuần là các anh chị em gặp đúng không ok ha còn cũng là tới hai năm trời à, hai năm trời cũng mới gặp được ok chưa nên đây là một cái khoảng à, đây là một cái à, đây là một cái khoảng khác à, rất là thú vị trong cuộc đời khi mà đi làm đi làm kinh doanh đó là vấn đề đầu tiên cái vấn đề thứ hai á, là các anh chị em dùng rằng là chúng ta làm ra quanh khoảng hai năm à, đó là từ vụ nha là khi vụ làm khoảng hai năm và tất cả các anh chị em cũng đã biết rằng là từ trước tới nay à, Việt Nam chúng ta đang vẫn là làm nhưng mà chưa đến sự kiện có rau quanh lần nào trên thế giới và các chị em cũng đã biết rằng là trong hai năm đó thì à, hơn một năm là đại dịch nhưng rau quanh cũng đã tổ chức rất rất rất là nhiều cái sự kiện vừa online mà vừa offline à, thì cũng đã rất là nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên à, là từ Việt Nam à, đến sự kiện và các chị em có biết không ạ à, mấy lần trước mấy lần trước sự kiện chỉ có khoảng tầm 400 à, người thôi hoặc là 200 người thôi nhưng mà lần này á cũng không ngờ rằng là cứ nghĩ rằng là mình đi rất là đông các cái chuyện cho Việt Nam thì ba mấy người nghĩ rằng là rất là đông à, là Việt Nam nghĩ là đông lắm và đặc biệt đó là có nhiều người còn nghĩ rằng là gì round one bây giờ là chỉ có Việt Nam làm thôi à, thị trường thế giới thì bây giờ chỉ có Việt Nam và chắc nhiều người cũng nghĩ vậy mà các anh chị nhưng mà khi mà đến sự kiện này các anh chị bản thân cũng còn bất ngờ đó là gì đó là khi mà tới khách sạn Atlantic các anh chị là là đặt là kêu xe chở tới đúng giờ cả 4 giờ là họ mở cửa để đăng ký các anh chị biết điều gì không ạ đoàn Việt Nam đến trước 4 giờ khoảng tầm 5 tới 10 phút nhưng mà không ngờ là không ngờ rằng là là là các cái quốc gia khác họ đến trước đó rồi các anh chị các anh chị anh dùng vật người ta đã đến rất là đông rồi à, mình đã tới gọi là tới tới tới trước đó rồi sớm mà cứ nghĩ đấy trong đầu này. Và, nhưng không ngờ là đã tới tới người ta đã tới rất là đông nhưng mà sau ngày hôm sau cái ngày sự kiện chính đó các anh chị gần như không ai ngờ rằng là cái sự kiện lần này lại quy tụ đông như thế đông lên tới cả ngàn người canh lên tới cả ngàn người là canh trực và Việt Nam mình á đi được tới đó chỉ có 27 người thôi canh can truyền vô ạ tại vì bị sót lại cái <laughs> sót lại người này người kia tại vì có người à, dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn à, dẫn đoàn à, tour đó nên là là tới đó chỉ có khoảng 27 người thôi Vô sự kiện có 27 người thôi các anh chị em thấy đi đó. ở Việt Nam chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta rằng là rất là hoành tráng chúng ta là chắc chúng ta là là, là thị trường như là chiếm lĩnh toàn thế giới chắc bây giờ chỉ có Việt Nam làm đâu quạt nhưng mà khi đến sự kiện thì chúng ta chỉ có chiếm tỷ lệ rất là nhỏ trong cái sự kiện mà cả thế giới về Dubai các chị ok ha các anh chị em chắc cũng đã xem những cái đoạn video clip của các anh chị em đi đến đó quay rồi thì các anh chị em cũng đã thấy nên rằng là một lần nữa thì cũng muốn nói với các anh chị em rằng là đây là một cái cơ hội kinh doanh toàn cầu và rau quanh tới ngày hôm nay họ đã đạt tới những cái bước à, phát triển rất là lớn bước phát triển rất là lớn đó là một à, một một một vấn đề thêm một cái nữa mà mà trong quá trình đi sự kiện lần này á, thì cũng muốn chia sẻ các chị em một bài ý rau quanh rất đơn giản nhưng không có dễ à, rất đơn giản nhưng không có dễ dàng đó là cái mà mà vũ thấy rằng là trong cái buổi chia sẻ sự kiện này từ phía công ty họ chia sẻ cái điều đó à, nó không dễ là bởi tại sao bởi vì á, các chị em hình dung như này à, có nhiều nhiều nhiều người á, là họ thấy rau quanh với cái số số tiền mà tham gia vào rau quanh rất là nhỏ anh có 109 euro thôi và người ta không nghĩ rằng đây là một cái sự nghiệp có thể gọi là sự nghiệp lớn nhưng các chị em hình dung rằng á, cái cơ hội của rau quanh á, nó dựa vào số đông nó dựa vào số đông các chị em hình dung nó cần phải tạo ra một cái, cái số đông cộng đồng lớn đó, khi mà có cộng đồng lớn thì sao thì rau quanh nó đưa sản phẩm vào sản phẩm này sản phẩm kia và các chị em biết rằng là rau anh có rất nhiều sản phẩm và dịch vụ nhưng mà thời gian gần đây á, rau anh đang hướng tới hai cái đối tác rất là lớn đó là Lenex Ice và Mister đây là hai thương hiệu lớn mà rau anh đang đã và đang thúc đẩy thì các chị em biết rằng là với Lenex Ice thì có tới khoảng 400.000 thành viên đăng ký Lenex Ice còn Mister thì đến ngày hôm nay đã đạt con số là 2 triệu subscriber là 2 triệu người thì Mister các anh chị và các chị anh thấy rằng là lâu nay Mister đa phần à, chúng ta à, có người thì mua để để, để đủ tiêu chuẩn à, có nghĩa là một gói 69 đồng đúng không ạ để kích hoạt cho 12 tháng nhưng mà có người thì à, có người thì à, đăng ký để xài ok nhưng nhưng lại có nhưng nhưng có một thứ mà cũng phát hiện rằng trong sự kiện đó, đó là họ nói tới một cái hướng của các chị đó là sắp tới sắp tới đây thì Mister sẽ à, mở ra một cái cơ hội lớn hơn đó, đó là đó là sử dụng à, công nghệ blockchain trong đó có token có NFT có metaverse rất là nhiều thứ các anh chị nên rằng là cái trend cái trend hiện nay à, của thế giới á, thì nó đang hướng tới cái cái cái cái xu thế đó nào là blockchain nào là token nào là NFT nào là metaverse các chị em hình dung đó là một cái thị trường rất là lớn và round one có hai cái hai hai cái đối tác hai sản phẩm rất là hot một là Lenex IX hai là Mister thì cái đợt vừa rồi các anh chị là có rất nhiều người được vinh danh trên sân khấu cùng với uh, à, quanh tại Dubai và các chị em có biết không ạ cái đợt vừa rồi khi mà hành tinh IX á, gọi là Lennox IX á, nó có tốc cần này các anh chị tốc cần là mã của nó là IXT và khi mà người ta người ta mua cốt gift cốt đúng không ạ người ta mua gift cốt là 100 euro á, thì được thưởng tới 150 cái đợt vừa rồi á, là các chị em cũng đã biết rồi đúng không nhưng mà đồng thời á, vừa sở hữu đất này mà vừa sở hữu được à, là token hay hay exchange thì các chị em biết không cái thời điểm đó diễn ra ít mãi khoảng tầm một tháng nhưng mà đã tạo ra hàng trăm hàng ngàn người đạt được những cái cấp độ rất là cao nào là lên director nào là lên resident nào là lên senior resident nào là lên ambassador rất là nhanh cả và cũng mà và cũng nhờ cái chương trình đó mà vũ đã đạt được cái cấp độ ambassador hai sao rất là nhanh bởi vì sao bởi vì bởi vì có rất là nhiều người thích cái đó và bởi vì cái xu thế xu thế nữa các các chị em lưu ý nhé bởi vì đó là bởi vì cái bởi vì rao quanh đó đã chọn cái mà đang là xu thế nữa thịnh hành nữa nên là sao nên là tốc độ nó rất là nhanh nhưng mà ngay lúc này thì sao ngay lúc này á, thì à, cũng nhận được á, những cái à, tín hiệu là gì là ngay lúc này là chúng ta cái cơ hội mà chúng ta à, sở hữu lên SI thời gian đầu đã qua rồi nhưng công ty nói với chúng ta rằng là gì sắp tới đây Mister là cái cơ hội kế tiếp cho chúng ta các chị em hình dung hiểu không cái cơ hội sắp tới đây Mister là một cái cơ hội kế tiếp cho chúng ta nhưng nếu mà chúng ta chỉ có một mình thôi nếu mà chúng ta chỉ có vài người thôi nếu mà chúng ta không lo xây dựng cộng đồng đúng không thì điều gì xảy ra khi mà Mister có những cái cái cái cái cái, cái blockchain nào là token nào NFT nào là metaverse những cái đó ra đời thì chuyện gì xảy ra thì có phải rằng là bây giờ bây giờ các chị em lưu ý nha khi chúng ta xây dựng hệ thống ok chưa nhưng khi mà lên SIX ra cái cơ hội đó và có điểm 40 điểm đúng không trên một trên một 100 euro nhưng mà người ta được hưởng rất là nhiều đúng không nhưng mà có thêm 40 điểm nữa cộng thêm điểm lên cấp nữa các anh chị được lên cấp lên tới 30 phần trăm tới 40 phần trăm rồi các anh chị thì sao thì đã có giúp cho rất là nhiều người lên cấp ok chưa tăng hạng ok ha thì lần này sắp tới Mister có thì sao có thì nó sẽ tạo ra một cái cú hích kế tiếp và ngày hôm nay các anh chị em cũng đã thấy rằng là gì Brand SIX à, đã hình thành lên thành bây giờ họ đang chuẩn bị mở ra cho tất cả mọi người trên thế giới thấy rõ ràng rằng là cái hành trình của họ sẽ làm như thế nào và ngay lúc này đây mọi người ở ngoài ở ngoài không phải là cộng đồng rau quanh hay là cộng đồng rau quanh họ cũng đang bắt đầu tiếp tục sở hữu à, AXT và bắt đầu họ mua sở hữu bắt đầu là mua bán mua bán được à, à, big rồi đất rồi trong cái thế giới à, của hành trình AXT rồi nên á, một lần nữa cũng chỉ nhắc gửi với các chị em như thế này thời điểm này là thời điểm tốt nhất cho chúng ta xây dựng cộng đồng các chị em hình dung ạ tại sao gọi thời điểm này là thời điểm tốt nhất là bởi vì á, Vũ thấy rằng là trong cái sự kiện của Dubai á, công ty đưa ra một cái khẩu hiệu đó là right here, right now, right here, right now. Có nghĩa là là là là, là gì? ý muốn nói rằng là ngay thời điểm này, à, ngay thời điểm này và tại nơi đây không? tại sao tại vì các dân dùng này rau quanh tới thời điểm này là bắt đầu hơn 3 tuổi cái tuổi này á, của một công ty á, là tuổi rất là cứng anh các chị em hình dung ạ nó không phải là một năm hai năm rồi mà bây giờ cái tuổi của rau anh á, là hơn 3 tuổi rồi và đây là cái thời điểm tốt các cái thứ nhất cái thứ hai á, là rau anh đặt được cái nền tảng rất là lớn đó là gì đó là họ có được cái trụ sở nằm ở thụy điển rồi ở châu âu rồi và ngày hôm nay họ xây dựng một cái cái cái trung tâm à, phục vụ hỗ trợ khách hàng trên toàn cầu tại Dubai với một cái diện tích lên tới 5 ngàn mét vuông các anh chị 5 ngàn mét vuông một cái văn phòng 5 ngàn mét vuông rất là rộng trong một cái tòa nhà mấy chục tầng các anh chị và và văn phòng ra quanh ở cái tầng thứ hai thì các anh chị các chị em khi tới văn phòng của rau anh các chị em sẽ nhìn thấy một cái cảnh rất là đã luôn view ta nói là rộng rộng khắp luôn nhìn toàn cảnh luôn năm trên chục đường chính luôn của Dubai các chị là một công ty công nghệ mà có thể được gọi rằng là trong lĩnh vực về hệ thống nha thì từ xưa tới nay chưa có một công ty nào mà có được cái điều đó đó các chị ok vậy thì rau anh đã chuẩn bị một cái nền tảng đó à, ở văn phòng đó có năm hơn năm chục nhân viên phục vụ cho cái cái cái việc điều hành ở khu vực Trung Đông nữa các anh chị nhưng mà cũng có nghe một tin nữa đó là gì hiện tại bây giờ công ty cũng đang xúc tiến đang xúc tiến để trong năm 2022 2022 thì Rawan sẽ có một cái văn phòng kế tiếp phục vụ cho khu vực khu vực Đông Nam Á đó là tại Singapore à trên thế giới có nhiều nhiều nhiều khu vực các anh chị sẽ giống như là châu Âu này châu Mỹ này à, châu Phi này à, Trung Đông này châu Á này và Đông Nam Á này có nhiều khu vực lắm thì Đông Nam Á trong có trong đó có Việt Nam đúng không Việt Nam Lào Campuchia rồi này kia hoặc là Indonesia hay Malaysia hay là Thái Lan hay là Singapore rồi thì nó nằm cái khu vực này thì Rawan sẽ đặt cái cái cái văn phòng hỗ trợ khu vực Đông Nam Á này là tại Singapore và khi mà có tại Singapore cái thì chúng ta rất có lợi thế bởi vì từ Việt Nam đi Singapore rất dễ dàng và thậm chí là rất nhiều anh chị em đã đi Singapore rồi nên đây là một cái thời điểm thời điểm rất là tuyệt vời cho chúng ta ok hai các anh chị à, thêm một cái nữa mà Vũ muốn nhắn gửi các anh chị em luôn là lần này Vũ cũng thấy rất là thú vị đó là đó là cái phần thưởng các anh chị khi các anh chị em lên cấp với các các chị em lên cấp thì các anh chị em ngoài được thu nhập thẳng dư ra thì các anh chị em còn được phần thưởng từ rau quanh khi mà các anh chị em đến các sự kiện đó, thì uh, rau quanh sẽ tổ chức à, tặng thưởng thì lần này cũng phát hiện ra một điều rất là là tặng thưởng những cái uh, cái cái bi uh, dành cho những cái cấp độ resident thì những cái bi này á, là bằng vàng thật đó các anh chị bằng vàng thật đó các anh chị có certificate là bằng các có sau khi khi phép tặng ngoài cái quá trình à, quá trình ạ, khi mà tặng á, là người ta sẽ đưa cái sổ phép này, này cho mình mình ký vào là vàng thật luôn các anh chị còn những cấp độ C nho, resident trở lên đó, thì được được tặng nhẫn nha các anh chị được tặng nhẫn và có một điều á, mà cũng, cũng nhắn gửi với các anh chị em à, lưu ý cái chỗ này khi các anh chị em ở cấp độ resident mà các chị em đi sự kiện đó thì các chị em sẽ nhận pin và pin đó cũng là vàng ok chưa nó rơi vào khoảng tầm 5 ngàn đô cho tới 10 nghìn đô các anh chị còn nếu ví dụ giống như các anh chị em ở cấp độ senior resident đó, thì sao thì các chị em sẽ được tặng nhận ok chưa thì tặng nhận rồi nhưng các chị em mà lên cấp độ ambassador các chị em cũng được, cũng được tặng nhận nhưng mà có lần này á, thì cũng thấy buồn cười rằng á, là vì trong suốt hai năm qua à, đại dịch nên rằng là gì nên là các sự kiện cũng không có đến nên là pin của resident đó cũng không được nhận mà senior resident đó, cái nhận của senior resident cũng, cũng không được nhận thôi ta cũng chỉ có nhận được cái cái, cái nhận của ambassador thôi các à, còn á, ví dụ trong hệ thống của chúng ta có một anh đó, là anh anh thông đó. anh lần này anh nhận được đó, là senior resident là một cái nhận nhưng mà sắp tới đây ảnh lên được ambassador mà ví dụ đầu năm 2022 á và công ty tổ chức sự kiện nữa thì sao thì anh tới anh sẽ lên một cái nhận kế tiếp được các anh chị ok đó là cái mà ý mà cũng muốn chia sẻ thêm nhưng các anh chị phải nhớ rằng là những cái phần thưởng này á nó rất đơn giản nhưng nó có giá trị cực kỳ cao các anh chị trước giờ khi các anh chị em làm nào là người ta tặng nhà nào là người ta tặng xe hơi người ta tặng này tặng kia thực tế mà nói rằng là khi mà làm những cái cái cái đó thì cũng cũng được nhưng mà sao phần lớn thì chúng ta thấy cũng ít người ít người nhận mà nhận thì cũng cũng cũng không theo cái mong muốn đấy nhưng mà lần này thì cũng thấy là đa phần là tặng nhận như thế này và có certificate luôn giấy chứng nhận đầy đủ luôn thì đó là một trong những cái điều rất là hay và trên cái logo của cái nhận đó, thì nó còn có logo của rau quanh nữa để nó tạo ra một cái cái cái cái, cái, cái à, rất là thích thú đó chị ok rồi thêm một ý mà vũ muốn chia sẻ các chị em một xíu nữa đó là gì đó là một cái à, cái chương trình promo của công ty đây vũ lưu ý nha để cho các anh chị em dễ hiểu một xíu đó là đối với những ai mà ở cấp độ đừng gọi là cái cấp mà gọi là cái cái gói mà Titan á, hay là Titan Pro á mà muốn được hưởng 50 phần trăm điểm nâng cấp á, thì chỉ cần tốn có khoảng 190 khoảng là tầm 190 khoảng 190 đồng các anh chị thì sao thì nâng cấp vừa được sở hữu các dịch vụ đồ này kia của rau anh đúng không thì sao thì được hưởng tới 50 phần trăm điểm định gốc còn ví dụ giống như à, tất cả mọi người à, mà ngay bây giờ mà làm mà ví dụ giống như mà mà muốn đạt được những kết quả nhanh đó thì sao thì chúng ta cần phải lưu ý là thời điểm này rau anh đó là tặng cho chúng ta khuyến mãi cho chúng ta được 3 tháng 50 phần trăm điểm lên cấp nên ở đây á, cũng muốn nhắn gửi các chị em một à, một điều như thế này có nhiều người mới hoặc là những anh chị em à, lâu nay đang làm ra quanh lúc nào cũng cứ nghĩ là không biết chừng nào mới lên được à, director không biết chừng nào mới lên được resident không biết chừng nào mới lên được cấp cao này cấp cao kia thì vũ chỉ nói với các anh chị em như thế này ngày trước á, người ta phải làm đúng không? ta làm bình thường bình thường điểm BP cũng giống như điểm mà điểm điểm mà RB thì sao thì cũng như nhau thôi thì người ta phải làm đủ điểm thì mới lên cấp nhưng mà lần này á, thì nó lại là cơ hội cho những người đang làm và những người đến sau đó là gì được tới 50 phần trăm điểm lên cấp anh chị anh chị em mình vô thay vì trước đây mình phải làm một trăm phần trăm mình mới lên được đại tử thì ngày hôm nay á, mình làm có 50 phần trăm thôi mình lên được đai tử ngày trước cái mình phải làm một trăm phần trăm mình mới lên được resident thì ngày hôm nay mình làm chỉ có 50 phần trăm thôi mình cũng đã lên được resident nên là đây là một cái cơ hội mới à, một cái cơ hội trong cái thời gian này trong vòng 3 tháng thì đây là một cái, khoảng thời gian à, với Vũ nghĩ rằng là nó sẽ rất là tốt cho các chị đang trong quá trình phát triển cùng với rau anh để các anh chị em lên những cái cấp độ cao hơn ok ha còn lại thì à, Vũ cũng chỉ nói các chị em rằng là rau anh ngoài cái chuyện họ tổ chức sự kiện offline offline có nghĩa rằng là sự kiện trực tiếp với các anh chị thì họ còn tập trung vô sự kiện online đó là gì đó là khi mà họ tổ chức sự kiện offline xong hàng trăm người hàng ngàn người xong thì họ sẽ tổ chức sự kiện online thì cũng cũng xin lưu ý với tất cả các anh chị em như thế này à, ngày hôm nay cái nhóm của ambassador thì công ty có báo rằng là là, là kêu mọi người hãy truy cập vào trong văn phòng của mình để mà sở hữu cái vé đăng ký cái vé để mà tham dự cái sự kiện online lớn nhất từ trước tới nay à, sự kiện online lớn nhất từ trước tới nay mục tiêu với sự kiện này sẽ sẽ có khoảng 25 triệu lượt view à, 25 triệu lượt view vào ngày 11 tháng 12 này các chị thì lúc này công ty sẽ công bố rất là nhiều thứ và chia sẻ những cái này cái kia những cái định hướng sắp tới cho năm 2022 ok chưa các anh chị em hình dung ha và một lần nữa thì Vũ chỉ nói các anh chị em rằng là à, Vũ cầu chúc à, cho tất cả các anh chị em sớm đạt được những cái à, kết quả lên cùng với rau quanh nhưng mà hãy nhớ với hãy nhớ một điều các anh chị đó là hãy tập trung vô cái việc đó là mở rộng cộng đồng bởi vì nếu chúng ta không có sự chuẩn bị sẵn từ bây giờ thì khi mà những cái sản phẩm hay những cái chiến lược của công ty những cái mà gọi là cái cái khi những cái khi trong một cái thời gian ngắn đó, mà chúng ta không có cộng đồng đó, thì sao thì chúng ta sẽ trọng chân hơn so với những người khác các chị em hiểu ý chỗ này không ạ các chị em hình dung ạ nếu mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta xây dựng một cộng đồng thật là lớn đúng không cứ người một lẻ chín người một lẻ chín khắp nơi ai biết về rau quanh hiểu về rau quanh họ nâng cấp thì họ nâng cấp đúng không ạ còn lại sao họ hiểu về rau quanh xong khi mà bắt đầu sao khi mà bắt đầu rau quanh đưa ra những cái này những cái kia những chương trình này khuyến mại chương trình khuyến mại hay là hay là những cái sản phẩm tốt đi hay những cái thời điểm Rao Anh đưa ra những cái chẳng hạn giống như sắp tới đây khi mà mà Mister đi, Mister mà có được cái những cái cái hay của Mister ra đời đi thì sao thì thì Mister sẽ ưu tiên ưu tiên đầu tiên đó là cho cộng đồng của, của Rao Anh trước nó cũng giống như là Len SIS các anh chị nó sẽ ưu tiên cho cộng đồng của Rao Anh trước và cái điều mà Len SIS vừa rồi thì có nhiều người bỡ ngỡ các anh chị có nhiều người bỡ ngỡ có nhiều người tăng cấp rất là nhanh có nhiều người đạt được những cái thành công rất là lớn trong cái cái đợt vừa rồi nhưng mà có nhiều người thì sao bỡ ngỡ bỡ ngỡ tại sao vậy bởi vì không có sự chuẩn bị bỡ ngỡ vì sao vậy bởi vì rằng là, là là là có nghĩa rằng là làm rau quanh nhưng mà tư tưởng ở khắp mọi nơi hoặc là ví dụ giống như là làm rau quanh nhưng mà sao làm thêm nhiều thứ nữa nên rằng là gì khi mà cái cái hay nó đến thì nó đến thường thường cái hay mà nó đến đó, là gì nó đến trong một vài tháng thôi hoặc là trong thời gian ngắn đó, đó. thì sao thì đó là cơ hội của mình nên rằng là bây giờ à, với vũ thì vũ chỉ có một lời à, chia sẻ rằng là hãy chuẩn bị ngay lúc này à, bởi vì thời điểm này là thời điểm tốt nhất cho tất cả chúng ta để chúng ta chia sẻ cho cộng đồng và và gắn kết với cộng đồng để khi mà Mister hay là những cái gì đó mà đã đến thì chúng ta sẽ đón nhận được những kết quả tốt nhất và chúng ta là những người tiên phong cho một cái lĩnh vực đó và không biết là các anh chị có nghe một cái đoạn clip mà Vũ có chia sẻ trên ờ, trên cái du thuyền ở Dubai các chị mọi người đi du thuyền đấy Vũ có chia sẻ đó có một cái cầu này các anh chị ờ, gọi là Trung Dubai cậu ta mới đến rau quanh và các anh chị biết không ạ mới đến rau quanh và cậu ta ở một cái cấp độ mới là manager thôi manager thôi nhưng mà khi mà lên SIX đó, nó, ra chương trình một cái và chỉ trong vòng có một tháng đó, và cậu ta đã lên được cấp độ mà còn có 50 phần trăm nữa thôi là lên tới cấp độ director 2 sao các chị và cậu ta sở hữu rất nhiều Bitcoin gọi là sở hữu uh, I, I và đồng sở đồng thời là sở hữu đất các của của Lenet và đồng thời là cậu ta nắm rất là rõ về cái việc là gì hành tinh Ice này có phải rằng người ta đi sâu nhưng mà người ta đến và người ta thấy được cái tiềm năng của nó và người ta bùng nổ lên và cuối cùng sao người ta đạt tới cấp độ từ manager mà lên một cái và còn có 50 phần trăm lên được director hai sao các chị đó nên rằng là gì nên rằng là một lần nữa cũng chỉ nhắn gửi các anh chị em rằng là thời điểm này là thời điểm tốt nhất cho chúng ta chuẩn bị để đón nhận đón nhận những cái sắp tới của ra Rawan mới truyền đã qua rau hoặc tất cả mọi đã có hết rồi và hãy nhớ một điều đó là gì hãy tập trung làm online để chưa bởi vì chúng ta có công cụ rất là nhiều cái nào là Zoom nào là Facebook nào là Zalo nào là Telegram nào là WhatsApp rất nhiều công cụ và rau quanh có sự kiện trực tiếp và sự kiện online và một lần nữa cũng xin mời các chị em vào ngày ngày 11 tháng 12 này là chỉ còn có khoảng tầm là 8 9 ngày nữa thôi là sự kiện lớn lớn nhất từ trước tới nay nha các chị của Round One thì à, các chị em hãy cố gắng chia sẻ cho tất cả mọi người này à, cùng xem cái sự kiện đó một khi họ xem các cái sự kiện livestream toàn cầu của Round One thì từ từ từ họ cảm nhận ra rằng tốt trời ơi hai năm nay mà Round One chưa sụp bàn à, trời ơi hai năm nay mà rau quanh nó còn còn phát triển hướng như thế này à ô trời ơi hai năm nay mà tháng nào nó cũng tổ chức sự kiện như thế này à đó thì bắt đầu họ cái từ cái nghi ngờ họ họ họ, họ như họ họ suy nghĩ tiêu cực đi thì từ từ họ sẽ chuyển dần qua suy nghĩ tích cực các anh chị và có thể rằng là gì có thể họ sẽ đến với các anh chị và họ sẽ đón nhận ra quanh cùng với các anh chị ok rồi một lần nữa cho mình cũng xin gửi lời cảm ơn anh Phan Anh và giao à, lưu và chia sẻ với các anh chị em à, về một số về một số ý à, trong cái sự kiện Dubai lần này và lần nữa à, cho mình cũng xin gửi lời chúc các anh chị em sẽ đạt được giấc mơ cùng với Rawan xin chào Ok, uh, xin cảm ơn uh, Minh Vũ rất là nhiều. Uh, nhà mình hãy uh, dành cho Minh Vũ uh, số 8 được không ạ? Số 8 luôn vào ngay Ok, thay mặt cho toàn bộ anh em, chúc cho Minh Vũ có một uh, Ờ, buổi tối uh, nhiều sức khỏe và thời gian sắp tới uh, đồng hành và dẫn dắt rất là nhiều anh em nữa cùng uh, sang Dubai thăm văn phòng và chinh phục những bậc thang thành công tiếp theo đúng không ạ? Ok, à, okay. tôi sẽ tóm tắt lại một chút xíu đối với thành viên cũ hay kể cả những anh chị em mới đều dạng khi mà chúng ta hôm nay có cái thúc duyên được ngồi tại đây uh, để nghe cái cơ hội uh, khởi nghiệp cùng Micro One và trò chuyện những cái uh, câu chuyện liên quan đến hậu sự kiện của Dubai vừa qua được chúng ta tóm tắt vào hai ý cái ý thứ nhất là với 3 triệu được với 3 triệu chúng ta có một cái cơ hội được cơ hội xây dựng một cái doanh nghiệp trên chiếc điện thoại của chính mình và cái thứ hai là chúng ta có một cái tương lai để cụ thể cái tương lai nó như thế nào thì chúng ta cũng cần phải đi sâu hơn thì chúng ta mới có thể đào ra được những cái ý mà chúng ta đang à, mong muốn đúng không ạ còn cái việc mà chúng ta à, xây dựng à, hay là làm được như thế nào nó phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta và và cái người giới thiệu của chúng ta đến đây à, có một cái cơ mà tôi à, à, tôi để ý đó chính là không biết lo xa thì ắt ắt buồn gần đúng không không biết lo xa ắt buồn gần và cái câu chuyện virus ừ, virus covid 19 đấy thì năm 2019 đúng không ạ 2010 ấy 2020 đúng không 2020 thì nó nó đã giúp chúng ta có một cái bài học rất lớn rồi đặc biệt cho những người nào mà chưa chưa có cái sự chuẩn bị về tiền bạc đúng không ạ chưa có sự chuẩn bị tiền bạc và 2020 vừa qua thì Covid đã dạy chúng ta một cái bài học rất lớn rất quý đúng không ạ và kế tiếp cho đến thời điểm này nữa giả sử uh, cái, uh, cái cái cái cái biến thể mới có tên là Omicron Omicron được chưa giả sử cái biến thể mới Omicron nó lại gọi có cái khả năng giả sử nó đem lại điều xui xẻo giống giống như vậy đi thì uh, tài chính ở đâu ra và cái cơ hội nào để giúp chúng ta có thể gọi là quản lý hay là để gọi là giúp cho gia đình được an toàn về mặt tiền bạc đúng không ạ thì cái việc này chúng ta sẽ ngồi lại với những người giới thiệu chúng ta đến đây ở ờ, trong buổi tối ngày hôm nay và bên cạnh đó nữa à, chúng ta sẽ có những cái buổi ờ, kế tiếp để chúng ta cùng học hỏi chia sẻ hay còn gọi là nắm bắt những thông tin nó sâu sắc hơn nữa và chương trình của chúng ta sẽ được kết thúc tại đây à, chúng ta hãy gặp lại những người giới thiệu chúng ta đến đây và tìm hiểu một cách cặn kẽ và sâu sắc hơn đúng không ạ và xin chúc chúng ta có một buổi tối bình an và ngủ ngon xin chào và katakanlah